đó em hình dung này cái này chúng ta đã biết rồi đúng không để thầy nhắc lại trong không gian người ta cho một điểm y cố định và một điểm m cách y một khoảng không đổi thì tập hợp tất cả các điểm m mà cách y một khoảng không đổi một số thực r thì đó là mặt cầu tâm y bán kính r đó thì nhắc lại này điểm y cố định và một số thực dương r thì khi đó tập hợp tất cả những điểm M trong không gian cách Y một khoảng R thì đó được gọi là mặt cầu tâm Y bán kính R. Đấy. Thì cái ký hiệu SI chấm phải R thì đó là tập hợp các điểm M sao cho IM luôn bằng một số thực R. Đó. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu các dạng phương trình của mặt cầu. À, có hai dạng à, thường gặp chúng ta à, sẽ xử lý hai dạng đấy. Đó là dạng thứ nhất đó là ờ, phương trình chính tắc mặt cầu S có tâm Y và bán kính là R thì chúng ta cùng nhau xây dựng phương trình chính tắc của mặt cầu ta đã biết Y có tọa độ là A B C tập hợp các điểm mà cách đều uh, Y một khoảng cho trước một khoảng không đổi thì đó là mặt cầu tâm Y bán kính R thì ta gọi điểm M có tọa độ là x y z đó. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính độ lớn của IM. IM sẽ bằng căn bậc 2 của đó x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương cộng z trừ c tất cả bình phương được chưa nào mà im này thì bằng r do vậy đến đây ta bình phương hai vế này bình phương hai vế lên thì ta được x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương cộng z trừ c tất cả bình phương thì sẽ bằng r bình phương Đây chính là phương trình chính tắc của mặt cầu tâm y bán kính R. Đó, các em nhớ lại này. Mặt cầu S Tâm y bán kính R có phương trình chính đắc là x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương cộng z trừ c tất cả bình phương bằng r bình phương. Đó. Tiếp theo sang mục thứ hai chúng ta tìm hiểu phương trình tổng quát của mặt cầu. Thế để viết được phương trình tổng quát của mặt cầu thì ta sẽ từ cái biểu thức như này, ta sẽ khai triển ra. Ta sẽ có này, x bình phương trừ đi 2ax cộng với a bình phương. Tiếp tục cộng y bình phương trừ 2 bi cộng với lại b bình phương. Tiếp tục đến chỗ này thì ta khai triển